Du lịch Pacific ở thành phố Hồ Chí Minh Các bạn nhớ ra chơi không? Dạy cà Sữa chua cà phê bò, Bỏ Bỏ Chuột thang xoang. Trạm ngân hàng quý khách có nhu cầu xuống xe vui lòng thông báo ra bước ra cửa sai rồi tại sao? ở đây là sai gì vậy? sai sai gì vậy? camion trứng điền nước thai chắc là đằng kia có trăm nhường thằng son đi vào nhà <laughs> không sao 那么好。 Chói rồi Đẹp quá Yeah, Shizuke tròn giải chỗ đẻ nè Bạn ăn từ dessert món rồi Oh, dessert là xin tố và chè và bánh kem Tôi đây rất rất xa từ trung tâm Hồ Chí Minh khoảng 12 rất xa đi rong vó nhà con thế sức kệ Chào mình chào tạm xoan nè Đúng không? Nên chắc có chào xoan nè Chà, hải đi chào đó nè À,

tối à? Hay là để trời à? Ờ, ở đây chờ Chờ hả? À. đào gỗ cái này đào gỗ chè chè đào gỗ đây chè cái gì xương nước xương nước mà cái này ăn có dừa không à, dừa cái này dừa à ok đá không đá đá đá cho ta đá con rồi bây giờ đi chơi mất chút thôi hả ok yeah, à, xin ok đi lòng vòng nữa nha ok trong à. chỗ này là đóng cửa nhưng mà trên đường là mở à. nha chuẩn bị quay lại nha chúng tôi đã xuống chấm như này từ champion tháng sang đến champion cuối cùng chỉ có một champion tôi đi qua rồi <laughs> dạ. thế hả? Dạ, dạ, thế này nên rất rất gần có thể đi vào được không cần đặc gì nào dạ hôm lên xe buýt hả? dạ hôm lên xe buýt dạ đi vào bao nhiêu? khoảng khoảng 200 mét không cháy à? đi nga thì về phải thì いるわあだいリアスバーゲンや。 quận 12 là một ý bia tươi là Thế, bao nhiêu là bình thường hả? Yeah. chấm nhưng cuối cùng là ở đâu là tại sao chúng tôi quá lại biết chơi bao nhiêu nga đi quá đi 100 mét nữa thì chạm điểm cuối cùng không có 100 mét là không có nha có có có ô số ba số ba cho nên là chắc có trăm điểm cuối cùng nha chúng tôi đang đi bộ hơn 200 mét chúng tôi tôi rồi chương trình này là đi du lịch bằng xe buýt nha hả kia của trạm biên cuối cùng chưa thấy rồi chưa thấy được nha giờ đây được hả ủa là dạ gì quay này đi quá số ba là chân tuổi phải lên trên số ba tại sao bây giờ đang đi bộ Con cảnh này là giống như là Nhật Bản nha Là sông Kanda, sông Meguro Con cảnh là như này nha Bên Nhật Bản là các cổ cây hoang đào nè ở đây, trời ơi, 자, 으라이. 저희로. 뭐다 지고 세비 소바. Chấm dùng cuối cùng là rất rất nhỏ Không có người cả Lần này Shinsuke rất rất vui Vì là quá không đi xe buýt Nên rất rất hấp dẫn à, Shinsuke không thường đi xe buýt số ba nên hôm nay rất rất vui lần này cũng người Việt Nam giúp Shinsuke Bakazu chị ấy giới thiệu trẻ các em giới thiệu chưa bằng vâng? nên Shinsuke Kazu có thể đi chưa kỳ quan rất rất cảm ơn mọi người nếu các bạn thích video này thì hãy share, like, subscribe nhé. Lần sau gặp nhé. Bye bye.